thực hành thiết thực cụ thể giúp khắc phục tập luyện phương pháp tập gym đúng chuẩn duy nguyễn thol chào các bạn đến với buổi vlog thực hành ngày hôm nay ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đi qua một chủ đề là cơ ngực bộ cơ rất khó tập các bạn tại ngực có rất là nhiều bộ phận rất là nhiều vị trí chúng ta phải cải thiện à, trong những video trước thì Di đã hướng dẫn các bạn kỹ thuật cắt ngực an toàn đúng không còn hôm nay tiếp tục mở rộng qua chủ đề ngực là tập sao cho ngực nó rộng Ngực rộng làm sao tập cơ bản ngực của bạn này Nhìn nó ở, ở góc hai bên đây nè Nó dày lên Đó Mà để tập được cái cạnh này nó dày được cách tự nhiên rất khó tập nha các bạn Nên trong video này Duy sẽ hướng dẫn các bạn rất là kỹ Từng những cái bước căn bản để tập cái này cho nó bự, cho nó dày Mà nó trải đều từ vai xuống Cắt ngực ngực chúng ta rất đẹp, cắt natural Đẹp tự nhiên, đẹp không giao kéo đẹp không phẫu thích thẩm mỹ <laughs> thì cái bài tập giúp cho các bạn tập được đó là cái bài dumbbell dumbbell bench press cơ chế đẩy dumbbell rất là khó và rất là hiệu quả nó giúp cho các bạn có được cảnh này bao eo có đâu bạn ba beo giúp bạn giày thôi ba beo mà đòi có cảnh này là thua nên bạn nào muốn có cảnh này đẹp mà phải luyện ba đùm beo cho nó dữ dội vô luyện cho nó ngon lành vô vợ này là di đi nhậu nhiều quá nên nó hơi sạc xíu rồi đó bình thường loại này nó nó, nó dùng lên cấp rưỡi thôi kệ nó khó cơm áo gạo tiền các bạn khổ lắm ghim phục vụ cuộc sống mà chúng ta tập thể hình để chúng ta có một vẻ đẹp cân đối hài hòa để chúng ta ra ngoài đời chúng ta còn kiếm ăn nữa chứ không phải là chúng ta tập ăn lo gò không mệt lóc. số 1 muốn tập được cái cục này nó dày nó rộng thì bạn phải tập tương đối nặng mà tập nặng mà tập được nó khó mà tập nặng để không chấn thương càng khó nữa bây giờ các bạn qua đi tập những bước đầu tiên đầu tiên là cách lên tạ cái này giống như video 4 năm giờ trước rồi các bạn lên tạ ở động, ở động tác ghế nằm này thì các bạn phải lên tạ ngồi các bạn có chơi vậy nha các bạn không, không có chơi cái màn lật lật chỗ này lên nha có thằng kia kìa nó lật chỗ này nè lật xong rồi hai cục tạ này nằm ở đây nè chết mấy đứa rồi hả đó ờ, là tập tạ không có chuyên môn đó bạn không bao giờ chơi chỗ đó hết <coughs> nhớ số 1 đặt tạ lên ngay đùi gần ngực để cho nó chậm tự nhiên ngực cái nào chuẩn đúng chưa cái xuống cực kỳ khó các bạn nào mà mới tập á, thì xuống nhẹ nhẹ thôi nha xuống cục trong năm kg thôi cách xuống cực kỳ khó các bạn luyện cách xuống mà nó nhịp nhàng đi về xuống trước đi về chỉ sau hạ xuống không không nè xuống nhẹ nhàng ha không rồi vậy bước một á là phải canh cái ghế nằm cho ngay hất nhẹ cái đùi lên đúng không hất nhẹ cái đùi lên xong rồi ngã ra xong rồi mở cái cái tạ dumbbell nó xéo xéo một xíu làm chậm nè nè không đó ngay vị trí này ngẩng đầu lên an toàn hết rồi mới lên đó khi xuống hạ xuống bật bụng vậy không không không phải làm chậm như đâu bạn mà phải làm nhanh nó mới xuống được nè tất nhiên này ông bài thôi nha đang nhảy đúng không rồi để vậy nè xong cái chân đưa lên cái bụng gập xuống cái tay cái tay ta động nhẹ xuống cái nữa nè cái tay này không để cho nó rớt cái vị trí này bật dậy đó nó, nó là sâu chuỗi một số động tác như vậy rồi bây giờ mình nói tới răng động tác tập nặng nhưng mà phải đủ răng nó mới vô chứ tập nặng mạng gian răng không vô bởi cái răng động tác rất khó tập rất khó tập này chia sẽ minh họa cho bạn một răng cái video rất không ít chồng nào mới tập dương năm nha nó thiệt luôn á dương năm đẩy bài này đẩy tầm bậy không à nhiều khi bt nó chơi nó nuôi với bạn thấy bạn đẩy bậy gậy nó đẩy cho đẩy đẩy từ từ nó nuôi <laughs> à, răng vị trí thấp chứ phải đây vị trí thấp nhất là cái vị trí mà tại đó nằm ở ngay ngực bạn nè chứ phải nằm đây nha nằm đây chưa hết răng mấy thằng nào sợ chết nó mới làm vậy để nè có thằng đấy nè đó sợ chết răng đâu có nhiêu đâu mà nhìn ngực chỉ chạy nè bữa nay chỉ cố tình gì cởi áo ra cho bạn thấy ngực chạy á nè răng nó phải nằm đây nè không đây là cái điểm cao nhất nè xuống nó phải nằm về đúng không phải nhấc về đẩy cái nó nhấc cho nó mới được nó đẩy lên đó nói vậy là đẩy bị à, beginner mới đẩy mà cũng nói chung đầu tá được chín trên mười rồi hai cái mí tạ mà nhìn nó chạm với nhau nè bạn nhìn cái đầu tạ cực kỳ quan trọng không nào đẩy vậy nha đậu đẩy như vậy nó gãy tay nó sao xui nè ống nào đẩy vậy tay đổ sai nè sai nha mấy em dạ tập chơi còn hai chục ký không cũng gãy tay đẩy phải về đó hai đầu tạ gần chạm nhau chứ không dùng mà chạm cái bưng văng ra chạm cái bưng văng ra nó chết luôn á xuống xuống là ha xuống mở động rộng ra xuống nó lần nghệ thuật nó xuống mở động rộng ra đó bạn chỉ cần như vậy là đạt cầu rồi đây là một ra đó sọc xuống đó là căn bản còn nâng cao nữa để uống miếng BCA các bạn ơi đó là chúng ta nói về răng còn bây giờ là chúng ta nói về các vị trí các khớp khớp khớp và hàm tự nhiên đó đẩy giờ là tự nhiên mạnh nhất có thể đẩy mạnh nhất nặng nhất giày khóa khớp chất mẹ giày là quá quá bậy rồi giày để tay sao vậy là gì sẽ minh họa những cái sai của cái vị trí khớp vai vị trí khớp vai cực kỳ quan trọng đây là di ẩu á nhẹ thì di để là được chứ nặng thì di để gì lên được cái động tác lên rất khó mà tập lên được đi các bạn tập được à mà tập lên được là thua nha bây giờ nè vị trí là những vị trí ờ, sai của vai vai sai cái luôn chết là nặng mà đấu giỡn đâu thằng ngực là bài nguy hiểm đó ờ à, vậy đúng nha về tầm bậy nha như vậy nè cực kỳ tầm bậy nè không bao giờ vô hết vô bệnh vậy là cái sai rất nguy hiểm sai nặng lắm luôn á sai là, là không điểm nha không có nhiều nữa sai là không điểm mà không có nói trình bày abc gì đó nó vậy đúng nè đúng không như vậy cũng đúng như vậy cũng đúng nhưng mà như vậy an toàn hơn mà yếu chơi gì trước đi như vậy là tầm bậy nè tập 7 nhưng mà tập 7 không có chết lắm tập 7 thì nó sai cơ thôi nha nhớ sai có thằng bên ngoài chơi sai thì chết thôi. đó là vị trí của khớp nha cực kỳ không bao giờ được còn vị trí thứ hai là cái vị trí khớp của chỏ của chỏ nó sai tiếp bây giờ mình khớp vai mình không xét nữa xét qua khớp của chỏ à, ghê không ghê không ghê không thấy ghê không tụi bay má đẩy không có tay luôn bật bật bật bật nè đó vậy cứ đẩy tay chết tới bây giờ nghe vậy khóa khớp rồi phải vậy đó vậy đỡ, đỡ rung không thấy không thì đỡ rung lên à, khớp của chỏ, khớp cổ tay nãy nó rồi cổ tay là hai cái bàn tạ nó chỉ chỉ năm xíu vậy không được để ngửa thẳng vậy đó là vị trí cắt khớp thì chúng ta ôm bài lại muốn đẩy vô cạnh được ngoài chúng ta phải chú ý những cái điều sau đây là nhất tạ nặng tạ nặng thứ hai full răng mà để full răng á thì các bạn cần phải đảm bảo được kỹ thuật động tác của bạn nó phải đúng ở những điểm mà duy vừa phân tích vừa rồi và bây giờ duy sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cái kỹ thuật nữa để mở rộng răng mở rộng răng tức là răng răng hồi nãy đã full rồi còn răng vậy khó hơn nữa nè tất nhiên mở rộng răng thì bạn sẽ bắt gặp một cái lỗi sai nữa mà các bạn sẽ thường thấy đây à. bạn có thấy ai đẩy gì không thông báo bằng tật lất không vô gì đó đây thì được nè chỗ này thì ok nhưng mà lên đây mất bả kích thích rồi thì các bạn cũng tạ chỉ để đây cả ngày á nó ngày hơi quá đáng để lâu lâu gì chịu được thấy không giờ muốn đọc bài thơ của bạn của xuân diệu không đây mất kích thích rồi ngừng ở đây mất kích thích sai tập mà cơ bắp kích thích là sai đó bạn thấy ai tập như vậy là sai vậy phải là mở rộng mở rộng răng và làm sai động tác đúng không mở rộng răng phải mở vậy nè bạn nhìn thấy cái động tạ gì không đi xuống nè đầu ngoài bây giờ nó phải cao đầu cong hết nhớ đầu ngoài cao đầu cong còn nó ngược vậy cái chấn tung thấy mẹ luôn á nhớ nha rồi bây giờ mở rộng răng xong như sau đầu tiên đẩy lên vẫn như cũ và theo khi xuống khi xuống nè xoay để ra vậy hay nhức cấp nhức cấp đầu vậy bạn để vậy cái răng bạn nó nó mở rộng lên nè cơ ngực của bạn nó nó xé tròn nó xé như gà xé phay vậy đó đẩy lên đẩy lên khi đẩy nè xoay vô khi đẩy xoay vô thấy không vô rất nhẹ nhàng nói nhẹ thôi chứ mệt thấy mẹ <laughs> à đó là những, những kỹ thuật mà giúp cho bạn mở rộng ra để cho cái cơ ngực nó phát triển nó dễ lắm bạn cái điều mà cơ ngực phát triển ở cái động tác mà ngực rộng á, là làm sao cho được bạn nó xẻ ra nó căng tối đa luôn nó căng nhiều nhất và bị đi thấp nhất đúng không mà muốn nó căng nhiều nhất vị đi thấp nhất bạn xẻ tay ra thì nó sẽ căng nhiều nhất vị đi thấp nhất xong khi bạn đẩy lên đó bạn không có giữ vị trí đó bạn phải xây cái tay vô bạn đẩy bởi vậy nói á ê tụi bay đẩy ngực có trình không hỏi ủa gì ơi sao có trình có trình là vừa đẩy vừa quay chứ đó vừa đẩy vừa quay là có trình đó bạn đúng không nhưng mà quay cho đúng nha còn quay tầm bậy như hồi nãy là mất kích thích đó. chung thì các bạn cũng cố gắng luyện thì uh, à, duy hy vọng những gì điều mà duy phân tích vừa qua đó thì nó sẽ giúp ích cho các bạn để các bạn chinh phục được cái phía vị trí phía ngoài phía ngoài này nãy giờ mình tập là tập này cục này nó bay bự ra bự ra chứ không bài đó thôi bài đứng beo ghế này và cái dốc trên tất nhiên cái dốc trên chia sẽ phân tích tiếp qua một cái chủ đề video khác bởi vì muốn có cơ ngực đẹp và đều bạn phải build bạn phải xây dựng từng phần nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ như vậy đó thì bạn phải hiểu được cái bài tập nào nó phát triển phần nào và cách tập sao để tối ưu cái phần đó và tránh chấn thương ở cái bài tập đó là như thế nào đó thì qua những chủ đề vlog thực hành thì duy sẽ đi hết những cái phần đó để giúp cho các bạn có một cái bộ ngực đẹp ngực khó tập lắm bạn cái đùi bạn mọi bạn xoát kiểu gì nó bự ừ, nó bự ngang bị dọc riêng ngực khó chịu lực kỳ cục cái đó trụ ngực bạn đều nhịn méo méo nhịn cỡ độ kỳ cục nên cơ ngực là một cơ thẩm mỹ rất quan trọng mà chúng ta cần phải bỏ thời gian ta đầu tư chúng ta chăm chút và chúng ta luyện công với phần cơ ngực rất khó thì chỉ hy vọng các bạn cố gắng vượt qua để chúng ta cùng nhau xong cái body đẹp xin ái kính chào trong lớp anh là người sôi hoa viết cân bằng phản ứng của tình yêu em xúc tác cho nhau nhớ thật nhiều nào phản ứng theo hai chiều nghịch nhau anh sợ hãi trong màu sắc dung dịch từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen hết mặn nồng dọi lại đến hơn ghen hai thái cực tình yêu và hóa học màu vách khi hoàng bên lá ngọc sắc carbon ngào nghe ánh kiếm cương, em ơi em trong lá đỏ khoe sương màu dung dịch anh đồng khoe sắc thiên vẫn chờ cùng dòng điên phấn cây nghìa mãi vững bền với liên kết thời gian trái tim anh sắt đá cũng hòa tan tràn hòa cùng hai nhịp đập con tim chất phóng ra đời anh chỉ có em mà thôi mà đồng vì em quá nhiều bí mật thương nhau cô có đi rồi lại mất anh than thở trong khoảnh khắc cô đơn rồi ngày mai phản ứng em sẽ thấy nhiều hơn khi tình yêu anh tăng thêm độ lòng và hôn ta như mùa hoa rộn nở mãi điên cuồng theo nhịp sống si mê khi hoàng bên lá ngọc xa ca còn ngào nghe ánh kiếm cương